Xin chào các bạn, lại là Hà Nội BFT Travel đây và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn top 6 địa điểm hot hit nhất tại Đà Lạt. Thứ nhất là quảng trường Lâm Viên, đây được mệnh danh là đóa hoa dã quỳ khổng lồ của Đà Lạt. Các bạn sẽ choáng ngợp với không gian bên trong với những quán cà phê, những quán bar được trang trí tuyệt đẹp phục vụ cho du khách khi đến tham quan. Thứ hai là Đà Lạt Sứ Quán, chúng ta như ngập chìm vào những câu chuyện huyền thoại, những câu chuyện mang đậm dấu ấn cổ kính và được biết thêm nhiều nét văn hóa truyền thống. Và đây cũng là một điểm check-in cực kỳ đỉnh thứ ba là thác Datala. Đây là một trong những ngọn thác lớn của Đà Lạt. Đến đây các bạn không chỉ choáng ngợp trước vẻ đẹp thơ mộng của thác Datala mà các bạn còn được mạo hiểm với những trò chơi thú vị. Thứ tư là rừng thông Đà Lạt. Đây là nơi ra đời của nhiều bức tranh sống ảo tuyệt đẹp của các bạn trẻ khi đi lạc vào khu rừng thông. Thứ năm là vườn dâu tây. Các bạn sẽ bất ngờ với không gian rộng lớn, thích thú ngắm nhìn trái dâu tây chín ẩn mình trong chiếc lá xanh. Dâu tây ở đây được trồng trên giàn hoặc theo kiểu luống. Các bạn có thể chọn hái những trái dâu tây tùy thích. Thứ sáu là Đà Lạt Coffee với thiết kế kính hiện đại cùng view 360 độ cực phẩm. Đà Lạt Coffee hiện là một trong những quán cà phê view đỉnh nhất tại Đà Lạt.